Mảng kế toán trong công ty bất động sản không đơn thuần như các kế toán loại hình doanh nghiệp khác. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong công ty bất động sản bao gồm công ty môi giới bất động sản hưởng hoa hồng, xây dựng bất động sản rồi bán như xây dựng chung cư, xây dựng bất động sản đầu tư như đầu tư góp vốn, môi giới cho thuê nhà, lĩnh vực thuê nhà rồi bán lại. Vậy, để làm được kế toán trong công ty bất động sản, các bạn cần phải xác định rõ doanh thu chi phí của từng loại dịch vụ đã nêu trên để hình thành ra được công việc hạch toán chi tiết cho các loại doanh thu dịch vụ, xác định được các chi phí hình thành ra giá vốn của mảng dịch vụ bất động sản tương ứng với doanh thu. Tham gia vào khóa học kế toán tổng hợp mảng dịch vụ môi giới bất động sản sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ hiểu rõ về công việc của một kế toán trong công ty môi giới bất động sản, giải quyết những khó khăn tồn động thường gặp. Các nội dung chính trong khóa học dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm 3 nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn cách hạch toán khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, hạch toán các chi phí phát sinh trong kỳ của mảng dịch vụ môi giới bất động sản. Và nội dung thứ ba, hướng dẫn việc hoàn thành và lên báo cáo tài chính cuối năm. Đi vào từng nội dung của các phần. Phần 1, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình của công ty dịch vụ môi giới bất động sản, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh, kiểm tra và đối chiếu sai sót giữa các sổ tổng hợp và sổ chi tiết ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty dịch vụ môi giới bất động sản, phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ, hướng dẫn cho chúng ta cách tạo mã và tách các khoản doanh thu đối với từng mảng và các lưu ý về thuế suất thuế giá trị gia tăng của loại hình đặc thù dịch vụ môi giới bất động sản, hạch toán các hóa đơn liên quan đến mua công cụ và tài sản cố định hướng dẫn việc thực hiện khi tăng và trích khấu hao tài sản cố định, cơ sở trích khấu hao, các hồ sơ liên quan đến mua, công cụ mua tài sản, hồ sơ liên quan đến thanh lý và cơ sở pháp lý, hướng dẫn thực hiện việc tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ. Cân đối giá vốn, so sánh giữa doanh thu và giá vốn, các nội dung liên quan đến chi phí tiền lương và bảo hiểm. Các nội dung liên quan đến đối chiếu kiểm tra sổ quỹ tiền mặt và bảng kê sổ phụ ngân hàng. Cách hạch toán đối với các chi phí mua ngoài, kê khai và nộp các loại thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phải nộp hàng tháng hàng quý, cân đối kiểm tra sai sót và điều chỉnh các tờ khai. Và nội dung liên quan đến cuối kỳ hướng dẫn cho chúng ta cách cân đối lại toàn bộ các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi lên báo cáo tài chính